Kênh bám review những thú vị trong cuộc sống xin chào các bạn, anh chàng soái ca của chúng ta có lẽ đã chán cuộc sống ồn ào nơi đô thị nên đã dẫn bạn gái xinh đẹp để đi sinh tồn nơi hòn đảo hoang này, đi sinh tồn nơi vắng vẻ thế này mà có bạn gái đi theo thì còn gì bằng các anh em nhỉ. Hai người đi dọc về phía rừng rậm phía trước để tìm kiếm những vật dụng cần thiết cho chuyến đi này. Gâu, mỹ nhân của chúng ta nhặt được một chiếc dép còn rất đẹp, ấn tượng ban đầu là rừng cây khá mát mẻ. Đây là địa điểm tốt để làm nơi trú ẩn, tránh được ánh nắng trực tiếp của mặt trời hai người bắt đầu chuẩn bị làm việc chuẩn bị cho cuộc sống sinh tồn. Phát hiện đầu tiên là một đống vỏ chai nhựa bị sóng biển đánh giạt vào đây. Nhìn cảnh này mỗi chúng ta không được vứt rác bừa bãi nhé, phải yêu môi trường sống của mình. Sau một hồi đào bới mớ rác thải, xoáy ca của chúng ta nhặt được trái dừa khô anh lắc lắc, có vẻ có chút nước bên trong, tiếp tục anh dùng con dao nhỏ cày trái dừa ra đi sinh tồn mà có nước dừa uống thì khỏi phải nói luôn. Sau đó anh dùng sơ dừa kết hợp với bộ công cụ thô sơ để tạo ra lửa, anh dùng một cành cây nhỏ khoan vào miếng củi, anh đẩy nhanh tốc độ khoan nhưng vẫn chưa thể tạo ra lửa. Anh nghỉ ngơi chút và tiếp tục khoan để tạo lửa. Trời không phụ lòng người cuối cùng anh cũng tạo được đống lửa, hai người thay phiên nhau thổi để ngọn lửa bốc lên nhưng vẫn chưa thành công. Có gái vào có khác xoáy ca chúng ta thổi không biết mệt cuối cùng ngọn lửa, cũng bốc cháy đám sơ dừa. Mừng quá cô bạn gái nở nụ cười thật tươi, xoáy ca nhặt mớ cây khô để duy trì ngọn lửa. Khói của đám lửa làm anh ta cay mắt. Sau một hồi lao lực để tạo lửa thì bây giờ cần phải nạp chút nước vào cho mát cơ thể, xoáy ca chặt quả dừa khô nhặt được khi nãy. Vẫn còn nước bên trong, anh ga lăng đút nước dừa cho bạn gái uống. Hèn gì bạn gái mới theo anh đi đến đây sinh tồn, xong anh cũng uống chút để lấy lại sức. Bây giờ thì xoáy ca chúng ta chuẩn bị một cái dụng cụ để khử nước biển. Đi sinh tồn thì có nguồn nước ngọt để uống là vô cùng quan trọng. Từng là học sinh giỏi môn toán lý hóa nên đối với anh việc tách nước ngọt từ nước biển là không quá khó khăn. Anh lợi dụng những thứ nhặt được trên bờ biển, anh dùng hai cái chai và một ống tre kết nối lại như thế này, cho nước biển vào một cái chai và bỏ vào lửa đốt lên để nước biển bốc hơi đi qua ống tre và vào chai nhựa. Anh em cứ tưởng tượng như chúng ra nấu rượu vậy đó. Cô người yêu nóng bỏng xuống biển bắt được một con ốc gì đó khá to, giờ thì chuẩn bị đi câu cá thôi, nghe nói cá ở gần đó rất nhiều, chúng ta chờ xem sao nhé. Đi câu thì phải đi kiếm mồi câu chứ. Xoáy ca tìm những con sâu dưới cây đu đủ, Đúng là nhiều cá mà, nhanh chóng xoáy ca chúng ta đã câu được một con cá dù hơi nhỏ nhưng trong điều kiện sinh tồn thì có thức ăn là cũng tốt rồi liền sau đó lại thêm một con cá dính câu, kết quả hôm nay không tệ anh sò cây vào hay con cá và mang về. Trước tiên đặt sang một bên để kiểm tra hệ thống lọc nước của chúng ta thế nào. Nước biển trong chai thủy tinh đang sôi và nước đã bốc hơi qua chai nhựa tuy hơi ít nhưng nó chứng minh việc ứng dụng từ sách vừa vào thực tế của anh là đúng. Bây giờ thì cặp đôi tiến hành khám phá biển một chút chứ đi sinh tồn ở đảo mà không khám phá cũng uổng lắm. Sau một hồi lặn biển đói bụng, hai người nướng những thành quả kiếm được để lót dạ, họ dùng những cành cây nhỏ xếp thành vì nướng và đặt hai con cá lên thêm con ốc và con nhiễm biển bắt được lúc lặn biển. Mấy con nhỏ xíu này thì chỉ 5 phút sau là chín à, xoáy ca dùng dao cạy con nhiễm biển ra, nghe nói đây là con làm phương thuốc trường sinh bất tử của người Trung Quốc đó, anh kỹ càng rửa và ngước biển đưa cho người yêu ăn, sau đó đến lượt anh thưởng thức. Hai người quả thật rất tình cảm, với chút nước ít ỏi tách ra từ nước biển hai người chia nhau mỗi người một ngụm, hương vị của nước không tệ chút nào, thật là sảng khoái. Giờ thì tiếp tục thưởng thức con ốc thôi, xoáy ca dùng thanh đầu long đao để chặt con ốc ra và cầm khoe trước máy quay, chẳng may rớt xuống đất không sao, không sao ăn bàn sống lâu mà. Anh cầm con ốc rửa lại bằng nước biển mà mình thấy khéo không rửa còn sạch hơn đấy, lại tiếp tục chia mỗi người một miếng. Có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia mà, ok giờ thì kết thúc chuyến sinh tồn ở đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.